chào tất cả các bạn chào các bạn ok tết mấy tuổi rồi chào mọi người quay lại kênh của mình hôm nay thì không quay ờ, mấy cái video ờ, đầu đi dây nữa lên tum ờ, quay một tí cái sinh hoạt linh tinh để thực hiện cái phòng chống dịch ấy đâm ra là mọi người ở khu nhà mình không được ra ngoài tập thể dục thì mình có thói quen chơi thể tập thể dục buổi chiều tranh thủ mình lên tum tập tí thể dục rồi mình à, nảy sinh những ý tưởng quay lại cho mọi người à, mình xem xem có cái gì khác ở nơi khác không nhé phút sáu nhà xóm này cũng lên chơi cho thoáng Tết chào mọi người nào Tết nào chào mọi người chào tất cả các bạn chào các bạn ok Tết mấy tuổi rồi 3 tuổi á? À? 3 tuổi hay 2 tuổi? bên 3 tuổi đúng không? 5 tuổi Bao nhiêu 5 tuổi kìa Là bao nhiêu? À, bác chị chắc chúc năm chục à? Đây ừ. này, mặc chất cái này mát này, chung này. Sáng này tôi mở. Ai về? Tớ. À, mình về. có quả tạ à, tập một mình nó buồn mình hay chơi cầu lông chơi cầu lông thì nó nói chung là chơi cái môn nào mà nó có à, tính đối kháng chơi nhiều người nó vui còn tập thể dục à, ngay cả tập gym thế đông người nhưng nó không đối kháng nó cũng, mình theo quan điểm của mình là nó buồn đúng như mình đi tập tạ lên tập vài cái rồi tí lại xuống nước không vọng hàng xóm túc lào mọi người lên ngồi cho thoáng tập thể dục tập của mình cũng buồn lắm ừ. trên này thì mọi trên này thì mọi người cũng ờ, trồng rau thơm mình rất thích cái rau này, này không biết là gọi là cái rau gì rau này hình như là rau ờ, gọi là rau bạc hà mình thích thích kiểu ăn sống ăn sống rất là thích cả cái rau này này rau húng ấy. xanh mởn mởn trên này thì không có ai tưới phân do rồi đâu chỉ có tưới nước thôi lấy nước ở các cái cái bể nước này đây lấy các cái à, bể nước này chắc là mọi người tưới không có phân do hết nên là sạch rồi vâng, tối rồi xuống à, tắm rửa ăn cơm rồi các bạn vừa hái à, còn nắm rau thơm này rau húng này hai quả ớt xanh những cái ăn rau sống ăn cơm đây đây cái à, cái ớt này. mình hái lung tum xuống ấy. tươi ăn rau nó thơm rau à, hà lá mơ nó húng xuống thì cơm bà xã nấu xong có gì bò xào lăn bò xào lăn rau cải nấu canh cá thu sốt bây giờ là ngồi chờ con học xong đang học online xong rồi ăn cơm rồi dịch cũng chảy đâu quên ờ, quay mọi người cái ờ, lạc này là mắt chó mắt trò mình rang hơi quá lửa sao cháy đen lạc rang đây con gái mình học xong rồi mình xin ờ, phép kết thúc video ở đây để ăn cơm mời mọi người dùng cơm chiều mùa covid với gia đình mình nhé mong là thi thoảng thay đổi cái ờ, màu sắc không quay cái đầu đi dây nữa coi cái sinh hoạt hàng ngày mọi người vẫn ủng hộ nếu mà bác ờ, yêu quý thì ấn sắp ấn like và chia sẻ giúp mình video nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình